Hello, xin chào quý vị các bạn đã trở lại kênh Dân Tiến Đông Bắc Các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình sẽ đi vào uh, một địa điểm thực sự là rất là đẹp của xã Tả Văn Chư các bạn nhé Hôm nay anh em mình sẽ đi tham quan uh, lễ hội hoa mận uh, à, Tả Văn Chư các bạn ạ Xin mời các bạn sẽ cùng mình đi khám phá tí nữa Trong lễ hội ngày hôm nay sẽ có những uh, trò chơi dân gian nào, những chương trình văn nghệ nào của bà con ở đây biểu diễn các bạn nhé Xin mời các bạn đây các bạn rất ờ, nhiều những vị khách du lịch ờ, đang ờ, đến và chụp ảnh cho mình những bức ảnh sự là rất là đẹp ở những gốc mận hoa tả van đây các bạn thực sự rất là đẹp các bạn đây là trong nhà đấy các bạn thực sự đây là những ờ, vị khách du lịch cũng đến ờ, với ờ, Bắc Hà thuộc xã Tả Văn Chư rất là đông các bạn Đây các bạn và bây giờ mình sẽ đi vào trong ờ, khu vực nhà dân bản địa ở đây cũng là nằm trong khu ờ, diễn ra cái văn ờ, nghệ cũng như là tổ chức cái lễ hội hoa mận Tả Văn Chư đây các bạn. Thực sự ở đây khung cảnh ở đây rất là đẹp. Thời tiết hôm nay thì hơi mưa một chút các bạn, nếu mà nắng thì thực sự rất là tuyệt vời. đây là trong nhà của bà con ở đây các bạn ơi một lúc nữa thì lễ hội tổ chức uh, hoa mận uh, tả văn chư sắc màu cao nguyên trắng thế cho diễn ra tại ờ, đây luôn các bạn bây giờ đang trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ quay xung quanh toàn cảnh ờ, khu ờ, vườn mận hoa tả văn này để cho các bạn cùng xem rất là nhiều khách du lịch các bạn mặc dù hôm nay thời tiết không ủng hộ cũng rất là mưa cho nên là mình cũng sẽ cố gắng quay hết toàn cảnh để cho các bạn cùng xem penalty. đây các bạn đây là những con gà quay tại lễ hội hoa mận trắng cao miền tả văn chư đây các bạn chúng rất là ngon các bạn đây xin giới thiệu với tất cả các bạn đây là khu vực à, bán thăng cố của lễ hội hoa mận à, tả văn chư đây các bạn này là thái thăng cố hay thái thịt đây thịt à cũng để làm thang cối đúng không đây các bạn những con ờ, những đùi bò rất là to hiện tại thì mưa quá khách vẫn đang tham quan chưa khách chưa chưa đến ăn các bạn nhé lúc nữa là khách ờ, tham quan xong khách sẽ đến ờ, đây thưởng thức món thắng cố bò của xã Tà Văn Chư cháu không qua nồi thắng cố thì... đây các bạn phía bên kia là những nồi thắng cố rất to đây mình sẽ đi ra bên đây để quay cho các bạn mình xem bán theo bát hay như thế nào đây anh bát à B bao tiền một bát bát to thì cho dưới bán bé 100 bát bé 100 ừ. đây các bạn những nồi thắng cố đây cũng rất là ngon tuyệt vời rất là ngon có lòng nội tạng đầy đủ hết các bạn ừ. thực sự đây thắng cố đây mới là thắng cố chất ừ. có lòng có giếc đầy đủ hết ừ. thắng cố là có đủ hết tất cả lòng nội tạng hết không anh ừ. lòng dạ dày lòng nội tạng dạ dày hay các ừ. kiểu đấy đúng không đúng rồi.